Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách uh, xây thương nha Cách xây thương thì có ba cách Cách thứ nhất ấy, là khi mình dùng chuột giái Mình giữ chuột đến khi nó gội gồng đủ hai lần Khi buông chuột ra nếu mà nó trúng mục tiêu thì lập tức sẽ xuất hiện xây thương Thì cách thứ hai hay thì sẽ bằng chuột phải thì nó cũng tương tự như vào chuột trái Thì các bạn cứ gồng nghe cái âm thanh nó test đủ hai lần thì bạn buông ra khi đó trúng mục tiêu thì lập tức sẽ xuất hiện xe thương còn cách thứ ba đó là khi bạn đỡ được thành công đỡ ở đây là bạn đỡ đỡ đồng thời chuột trái và chuột phải khiến đối phương sẽ té ra và rớt vũ khí xuống khi lúc mình đỡ anh thành công như vậy thì bạn chỉ cần nhấn chuột trái đánh phải thì bạn lập tức sẽ xuất hiện xe thương Not the first, not the last. You can't brush beauty. Dark. Only. Ready for everything. Đây là cách đánh thường không có thể thường bóc thì nó không qua Mỹ bạn. Nhưng mà nói chung là đánh thường thì nên tập đánh xe thường. Shame. I thought you'd be more interesting. My skies darken, my winds. valuable dead. Life has Rồi, xây thương lại nha quý vị. Xây thương nó sẽ ờ, hay hơn là đánh bình thường. Nên các bạn cứ gắng cố gắng tập xây xây thương. cái cách nghe âm thanh khi gồng khi gồng đủ hai lần thì nó làm buông ra là được. Thank you. more valuable dead. more valuable dead. Patience, darling. Not the first, not the last. rush Beauty. You can't rush beauty. You can't rush beauty. first, not the last.